À, xin chào tất cả mọi người à, Phước Sửu đang đứng tại à, con đường à, Phạm Hữu Lầu là một con đường à, nối liền từ à, đường à, Nguyễn Hữu Thọ sang với đường Lê Văn Lương à, sau này cái trục đường Nguyễn Hữu Thọ này sẽ được mở rộng là 40m gọi là dọc theo à, dự án à, Zai Nhà Bè thì à, Phước Sửu à, sẽ phân tích khoảng 5 yếu tố để quý anh chị lựa chọn à, dự án Zyget Nhà Bè là một cái tâm điểm à, để đầu tư hoặc là quý anh chị là chọn là một nơi gọi là à, an cư lý tưởng và gọi là một nơi à, để cho mình sinh sống và cho con em của mình học tập tại một cái môi trường tốt nhất à, Sau đây Phước Sửu cùng với mọi người bay lay cam để cảm nhận được cái tiến độ gần nhất của dự án và phân tích do quý anh chị à, những cái yếu, yếu tố mà quý anh chị có thể đầu tư ngay vào dự án này nhé và bây giờ Phước Sửu sẽ bay lay cam để cập nhật tiến độ của phân khu Zai River Country One thuộc dự án Zai Gate Nhà Bè. Có rất là nhiều căn nhà sắp tới trong khoảng tuần đến 2 tuần tới nữa là bắt đầu là được nhận nhà là những cư dân đầu tiên của dự án gate Nhà Bè nhận nhà phải không quên gì và sau đây là Phước Sửu chi tiết sơ qua về cái phân khu Zai River Country One thuộc dự án Gate Metro City Nhà Bè có quy mô tổng của dự án là 349 hecta thuộc chủ đầu tư GS Hàn Quốc là một dự án có mức giá tăng là hiện tại là tốt nhất của thị trường đối với thị trường hiện tại phải không? Và khi mở bán vào là tháng 1 2020 và đến hiện nay thì mức trên là tối thiểu từ 8 đến 20 tỷ cho một căn nhà phố, shop house, biệt thự và song lập. Về hạ tầng dự án thì à, như mọi người nhìn thấy đã có một con đường 12 m song song với đường Nguyễn Hữu Thọ được trồng câu vua nè và một số cảnh quan bên đường là có vỉa hè rất là nhiều cây xanh. Con đường này sau này dự kiến sẽ là một con đường đổ xe lưu thông xe cộ mua sắm sầm uất của những cái căn shop house mặt tiền Nguyễn Hữu Thọ dự án CF như một số cái dự án à, theo trục đường Nguyễn Hữu Thọ thì cung đường này thì không có gọi là đường song song bên trong để xe đổ dừng à, chân mua sắm nên những cái shop house ở mặt tiền đường Nguyễn Hữu Thọ hướng nhà bè khá là ít người mua sắm bởi vì không có chỗ đậu xe và nên đó là những cái mặt hàng bày bán ở đây nó ít hơn nhưng mà sau khi GS hình thành và những con đường và những con đường các con đường mà song song với Nguyễn Hữu Thọ mà hình thành thì sẽ có một lượng gọi là mua những cái uh, uh, những cái shop house ở đây được bày bán rất là nhiều mặt hàng và lưu thông dễ dàng và rất là tiện cho việc đổ xe mua sắm ha bên cạnh đó thì uh, chủ đầu tư đã triển khai con đường Phạm Hữu Lầu và được là mở rộng hơn 30 mét luôn con đường này được thi công một bên rồi và cây cầu là cống dinh thì đã hình thành đến khoảng 90% rồi đầu năm sau là mình có thể là đi cây cầu mới và không cần đi cây cầu cũ nữa riêng đường à, Phạm Hữu Lầu thì được à, mở rộng một bên rồi còn một bên là chuẩn bị tiến hành gọi là mở rộng luôn Thì bây giờ là mình sẽ đi bằng cái lên đường mới Nên con đường rất là đẹp, cao ráo hơn con đường cũ À, sau này thì sẽ có một con đường Phạm Hữu Lầu di chuyển từ Lê Văn Lương qua tới đường Quỳnh thân Phát là một con đường Phạm Hữu Lầu rất là lớn nha quý anh chị nên gọi là hạn chế tình trạng kẹt xe về hành lang lưới điện thì gần như là tất cả các đường điện ở đây là đã là âm xuống dọc theo trục đường Nguyễn Hữu Thọ Phạm Hữu Lầu và gọi là xung quanh ngoài dự án hết rồi à, gần đây nhất thì một số cái à, trạm điện đã tháo dỡ những đường dây điện rồi bởi vì hiện tại đường dây điện đó bây giờ là không còn điện nữa mà điện đã được âm dưới trục âm đường dưới à, dưới đất rồi ha nên sau này chủ đầu tư sẽ à, trả lại mặt bằng toàn bộ để cho cư dân nhận nhà và vào ở và không có đường điện trên mái nhà nữa về hai cái phân khu đó là phân khu Zai Edu Khouti thì à, cái phân khu à, mới này á dự kiến là một cái phân khu gọi là giáo dục ở đây thì có rất là nhiều trường học và một cái à, điểm nổi bật ở đây là có một cái trường gọi là đại học Chadwick trường đại học Chadwick này á với quy mô 5,3 hecta và từ cấp 1 đến cấp 3 được xây dựng ngay tại phân khu này luôn tại các phân khu này thì có một cái ngôi trường rất là lớn và nổi tiếng của Mỹ luôn quý anh chị thì quý anh chị có thể đưa con học và trải nghiệm tại một cái ngôi trường hoàn toàn là yếu tố nước ngoài Tính đến à, tháng 12 năm 2022 này thì dự án Zai River Country One đã hoàn thành cất nóc gần như là 80% tất cả những căn nhà phố, shop house, biệt thự song lập, biệt thự đơn lập và đang trong giai đoạn gọi là chuẩn bị bàn giao nhà. Thì à, khoảng 2 tuần nữa sau Tết Tây Thì sẽ có một số căn được bàn giao nhà Và gọi là quý cư dân ở đây chỉ cần à, là hoàn thiện nội thất là vào ở luôn rồi nên à, khoảng ở ờ, hết quý 1 năm sau thì có rất là nhiều cư nhân sẽ dọn về ở mới tại khu JS này về hạ tầng nội khu thì tất cả các đường 12m, đường 16m và những cái cung đường mà dọc theo bờ sông đã hoàn tiền tất cả rồi tất cả các con đường ở đây thì như quý anh chị thấy à, theo cam của bức sửu bay thì quý anh chị thấy là đã lót gạch và làm vỉa hè trồng rất là nhiều cây xanh gọi là ở đây là phủ bóng cây xanh ở đây có rất là nhiều cây xanh bốn mùa có bốn loài hoa khác nhau nên ở đây sẽ có một cái à, một cái không khí rất là tốt nhiều oxy à, và có cảnh quan thiên nhiên sông nước làm rất là hài hòa làm cho quý cư dân ở đây cảm giác thoải mái đúng là một cái khu dân cư đẳng cấp ha hệ thống gạch trang trí ở đây thì rất là tiền như chứ quý anh chị quý anh chị nhìn vào cái uh, shop house mặt tiền đường hiệu tọ thì biết được chủ đầu tư ở đây là trang trí và thi công một cách tỉ mỉ ở đây tất cả những cái gọi là đá bóng kiến được dán trên cái mặt tiền của cái shop house nên nó là tạo một cái hình ảnh cực kỳ bắt mắt một cái khu đô thị là chuẩn khu đô thị hạng sang GS à, nhà bè hệ thống thoát nước nè được đầu tư bài bản các, tất cả các cấp nắp cống thoát nước được sản xuất công phu và có những cái logo của hình chủ đầu tư về những cái club house A30, A31, 32 thì gần như hoàn thiện đến 90% rồi Bây giờ là cư dân dọn vào là có thể là có thể sử dụng được luôn Những cái hồ bơi ở đây rất là rộng và có sải bơi rất là dài à, Những cái sân tennis nè, phòng tập gym nè Rồi những cái vườn barbecue, sân vườn, hầm rượu dưới đất Thì cũng sẽ là hoàn thiện tất cả vào trong đầu năm tới luôn một số căn là ở đây là như Phước Sưởng nói khi nãy là khoảng 80% là đã được cất nóc rồi Còn một số căn là hiện tại sau khi đường dây điện rời đi Thì sẽ hoàn thành và xây dựng tiếp Bởi vì hiện tại những cái căn đó là nằm dưới đường dây điện Và ở đây hiện tại là đã được gọi là làm cái móng cọc rồi những căn biệt thự đối diện bờ sông thì như quý anh chị theo Baylecam thì hoàn thiện hết là trăm phần trăm rồi ngay cả những cái cảnh quan ờ, trước nhà như cây xanh nè rồi vỉa hè nè rồi những cái tiện ích công viên xung quanh những cái biệt thự là chủ đầu tư đã làm đến 80% rồi gần như thành một khu dân cư hiện hữu luôn rồi trong à, khu dân cư này có 3 clubhouse là A30, A31, A32 thì tất cả những cái cảnh quan ở đây thì thiết kế rất là đẹp tinh tế nè những cái nội thất và ngoại thất thi công của những cảnh quan này thì khỏi nói rồi một à, thương hiệu khá lớn ở à, à, GS à, thiết kế thì ở đây cho ra mắt một cái cảnh quan gọi là bậc nhất tại khu Nam thì để có thêm nhiều thông tin hơn về dự án Saiget Nhà Bè hãy liên lạc ngay với Phước Sửu Phước Sửu sẽ chi tiết đầy đủ và gửi cho anh chị những cái căn và những cái chủ nhà ở đây cần bán lại để quý anh chị sở hữu đây là một cơ hội gọi là đầu tư cho quý anh chị quý anh chị cần thêm thông tin hãy inbox theo số hotline bên dưới 0909 477 288 và đặc biệt quý anh chị cần thêm thông tin hoặc ký gửi những sản phẩm của dự án CS nhà bè hãy alo ngay cho Phước Sửu nhé rồi xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở nhiều video sau